ung ina zing sang ina zong ah, si zang te sizangte mete, pasian ah, min na phat khinung ina pasian in na hang pia to zong lung lungdama ma ung tobek tham loina go album thona to ki ki saina porpin za zong hi porbi mal kem khachani zong tha nong piang manun zong lungdam ina tu ni na la kong sak ding na mete hi tanga lom te waisan le mong boi langun amau teng thumina aneu lai wa ala phuak hi na to tu ni na ong sanung chi ibek pina mete pasian lungai khom na hi la to mete la sa khom ni sak ti bo na thei la 사나이 게임 빠진 일로디 학산마인 홍범송인 게이가린 게이디 라면나비 훈장인 람비 홍락파나이 홍누스양일로 ngang na elom hi na itai dei dan ne lo hi avang à lian sian nang kong dei lua hi kahana sung pin na hi cây hung ta xin nghĩ lâu đi nên a thế in hồng toan dòng nghi tak dingi Tao na tên kỳ hung nọ chan Nang ma vết cùng muang dingi Hung nu penong oh. Sa natin kiting besar nâng na elom hi na ina i di dan ne lohi avang lian besar nâng cung dei lohi avang lian besar lahi kêu tai sân gây lâu đi hạc sân à in hùng toam gió nghìn cây cà linh cây đình lâm in na bị huân trang in lâm bị hùng lạc ba na hi hùng nút xiang ấy sian nang na elom hi na inai te dan ne lo hi avang à, lian pasian nang kong te lo hi nang kong te lo hi nang kong te lo hi avang à, lian pasian nang na elom hi nan pasian nang kong te lua hi nang kong te lua hi nang kong te lua hi lung dam e ina na vek puina pasian hoina wa thakena musang nya ta he lung dam